Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh youtube của công ty điện tử Tấn Tuân Casino Thì à, thưa anh em, hôm nay thay mặt công ty à, Tấn Tuân Casino Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mà hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp à, Nhất là các bộ môn như là liêng, ba cây, bài cào hiệu quả nhất Đó chính là chiếc dòng ví đổi bài Thì à, trên màn hình của anh em đây chính là hộp của một chiếc ví đổi bài anh em ạ à, Hộp ví đổi bài này thì à, được làm rất là gọn nhẹ đúng không anh em rất là nhỏ gọn Đấy, anh em nhìn này, rất là đẹp thì à, đây mẫu mã của chiếc ví thế này chỉ có thế này thôi anh em nhìn này đây là một chiếc uh, ví đứng nam Đấy. có video thì anh em có thể thấy là chất lượng ví rất là tuyệt vời da đẹp đúng không ạ nhỏ gọn Đấy. nhìn này rất là bắt mắt đúng không anh em Đấy, không khác gì một chiếc ví uh, bình thường anh em mua ngoài shop cả Đấy. đây bên trong này cấu tạo của chiếc ví này anh em nhìn này Đấy, gồm gồm rất là nhiều ngăn Đấy, thấy chưa anh em này rất là nhiều ngăn Đấy, đựng tiền đựng giấy tờ thì thoải mái à, bên trong này chúng tôi đã tích hợp một cái motor gọi là motor tráo đổi hút nhả các lá bài cho nhau Đấy. motor này có cái công dụng là tráo đổi hút nhả các lá bài cho nhau thì à, tí tôi sẽ test thử cái khả năng hút nhả bài cho anh em Đấy. motor được làm liền bên trong này anh em ạ Đấy rất là kín đáo rung lắc cũng không thể nào mà phát hiện ra được Đấy, anh em nhìn đi này tuyệt vời không ạ ừ. đây tôi sẽ lấy bộ bài và tôi test thử cái khả năng à, hút nhà cũng như là tráo đổi các lá bài của nó cho anh em nhìn đây là miệng đổi bài này anh em nhìn nhé phải banh ra thì anh em mới nhìn được đây là miệng cháo đổi hút nhả các lá bài Đấy, anh em nhìn đi Đấy. nhỏ gọn chỉ vừa lòng bàn tay thôi anh em ạ Đấy, anh em cầm thoải mái con ví này thì cả là anh em có mới tập chơi ờ, bài bịp hay là những anh em ờ, gà mình ờ, cũng có thể sử dụng được đấy mình sử dụng chiếc ví này rất là đơn giản thôi mình sẽ lấy bộ bài và test thử cái khả năng cháo đổi của lá bài đây cho anh em anh em có thể chơi liêng ba cây hoặc là bài cào đấy chơi gì cũng được sử dụng con ví này rất là hiệu quả luôn mình sẽ trao đổi cái lá bài cho anh em xem ừ, đây nhé về cái cách trao đổi thì có rất là nhiều cách Đấy. anh em có thể sử dụng uh, anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình Đấy. hoặc là theo dõi qua video này mình sẽ hướng dẫn sơ qua anh em thôi còn anh em muốn trao đổi uh, tráo cụ thể thế nào thì cứ liên hệ với mình hoặc là anh em khi nào mà đi mua hàng ấy mua ví này mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi con ví này uh, cụ thể nhất Đấy hiện nay thì bên mình có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông anh em nào yêu thích chiếc ví này thì có thể lên tận các cơ sở này để thử trực tiếp nhé đấy, chỉ cần lên các bến xe đấy điện số điện thoại trên màn hình mình sẽ đón anh em đây đây này anh em nhìn nhé miệng này đưa một lá bài và nó sẽ hút đúng không ạ đưa một lá khác này át này chín này đấy, anh em nhìn át chín trao đổi cho nhau rất là nhanh đúng không ạ Đấy, mà lại êm con ví Nhật này được hay ở cái chỗ là nó là motor Nhật hoàn toàn 100% nên rất là êm và chống ồn đây, nút nhả bài ở đây anh em nhìn đến góc này này ấn Đấy, nhả rất là tuyệt vời Đấy, cháo đổi thì rất là đơn giản thôi tôi sẽ ví dụ cho anh em như thế này nhé đây anh em chia liêng chẳng hạn trước khi chơi à, trong cuộc chơi thì anh em phải hao một được một lá bài vào anh em hao ờ, bài vào thì cũng đơn giản thôi Đấy. bài anh em ba lá như thế này đây anh em muốn hao lá nào vào cũng được tôi thì tôi sẽ thường lựa chọn lá đầu người hoặc là lá có chất uh, rô để khi anh em mình uh, đọ điểm ấy thì có đầu người hoặc chẳng may mà bằng điểm nhau thì mình có chất rô hoặc là đầu người thì cũng có thể là hơn sơn họ rồi này anh em nhìn nhé tôi đưa là di vào này anh em chỉ cần để hơi treo chéo chéo cái lá di này xuống quấy nhé miệng ví đổi bài đây này anh em nhìn nhé đưa vào miệng đấy, anh em nhìn kỹ nhé tôi làm chậm cho anh em xem chéo chéo miệng đấy anh em nhìn này còn hai lá đấy, hai lá thì anh em úp bài và bài nọc đấy. giờ anh em đang có cây di trong ví đúng không ạ đấy, anh em xem ván nào thích hợp cháo đổi thì anh em sẽ cháo đổi nhé anh em à, tính đi đấy nó có thể giúp anh em đổi được những ván liêng ván sát hoặc là những cái ván 10 điểm hoặc những cái bán 10 điểm đấy thì anh em uh, trao đổi thế nào cũng được đây chẳng hạn như tôi ví dụ cho anh em một cái ván uh, ờ, 3 tôi đổi sáp 3G cho anh em xem mình có sẵn cái gì trong ví rồi đúng không ạ mình gặp một cái bài như thế này đây tôi sẽ đổi cho anh em xem đây Đó, đổi cho anh em xem nhé đây anh em nhìn kỹ nhé đưa là ad này xuống cuối này dài mình đây đúng không ạ tay mình khéo léo đưa lại cái ví này đó đó anh em nhìn này bài thành 3 di rồi đúng không ạ Đấy, rất là đơn giản thôi Đấy, anh em mua ví tập luyện 5-10 phút là anh em sử dụng thuần thục này thôi Đấy, mọi chi tiết thì anh em có thể ờ, hoặc thắc mắc gì về con ví này anh em có thể comment trực tiếp xuống bên dưới cho tôi tôi sẽ giải đáp cho anh em hoặc là anh em à, liên hệ với số điện thoại trên màn hình 08 44 17 999 Đấy. tôi sẽ giải đáp cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Tân Tuân Casino nhé Xin chào toàn thể anh em